thống kê đầu đuôi lô tô ngày hôm qua thì chúng ta có đầu 9 chúng ta bị gãy đuôi thì chúng ta không có anh em nhé lô hai nháy của chúng ta thì có con 06 này 06 và con 38 này và con 83 ngày hôm qua thì chúng ta có ba con lô hai nháy lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 3883 là rực rỡ nhất anh em nhé cặp này của chúng ta ngày hôm qua về 4 nháy này và cặp 68 và 86 này Ngày hôm qua thì chúng ta cũng chỉ có hai cặp lô thôi 6886 và 3883 anh em nhé Đầu 1 của chúng ta thì có 11, 13, 19 Thì con 19 của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn Thì cũng trong buổi tối ngày hôm qua của mình chia sẻ chơi và tham khảo trong buổi chiều Thì ngày à, hôm qua của chúng ta về cái đường cầu lô chúng ta tiếp tục chúng ta lại chiến thắng anh em nhé Chúng ta tiếp tục ăn được bạch thủ lô là con 63 và 6886 xong thủ lô đề của chúng ta thì hơi tiếc một chút bắt cho anh em là cái ha chạm 2 chạm 6 bộ đề 01 và bộ đề 24 thì của chúng ta thì nó lại ra cái bộ đề 14 anh em nhé về con đề 19 của chúng ta hơi tiếc một chút ngày hôm qua thì đề của chúng ta về con 19 này phải không ạ thì chúng ta không ăn được đề chúng ta chỉ ăn được uh, ờ, 3 nháy lô là 6886 này 6886 và con 63 này ở dãy 6 này ba con lô phải không ạ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 xong thủ đề kết hợp với ba càng của chúng ta để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu xong thủ đề của chúng ta trước anh em nhé xong thủ đề của chúng ta đường cầu này của chúng ta chạy ở đây thì chúng ta lấy ờ, ở giải 3 này thứ 6 con 4 này và con 3 con 4 này chúng ta lấy bóng là 4 bóng 9 con 3 này ghép xuống con 9 à, này chúng ta có xong thủ đề 393 này Để chơi cho ngày 29 ờ, tháng 4 Ngày 29 tháng 4 của chúng ta đề về 39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 à giải 6 này con 9 này và con 3 này ở đây thì chúng ta có 3 bóng 8 này con 9 này ghép lên con 3 con 8 cho mình càng của chúng ta lấy ở dãy 3 một đây chúng ta có một bóng 6 này chúng ta có càng 6 ghép lần lượt của chúng ta có 939 này và 989 càng 6 để chúng ta chơi cho ngày 29 tháng 4 ngày 29 tháng 4 của chúng ta đề về 39 thì chúng ta đã ăn được con đề 39 này trong cái dàn bốn số càng của chúng ta là càng 639 thì chúng ta ăn được cái càng 6 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có 3 bóng 8 này và 6 bóng 1 ghép lần lượt của chúng ta là 969 này và 919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 ghép lần lượt thì chúng ta có càng 2 và dàn đề của chúng ta thì có 636 này và 686 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé. Đây là cái đường cầu đề bốn số của chúng ta để tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay. Tiếp tục một cái đường cầu nữa của chúng ta. đường cầu này của chúng ta chạy từ ngày thứ sáu này chạy từ ngày thứ sáu anh em nhé ở đây thì chúng ta lấy ở cái giải năm này cho mình con đầu tiên này chúng ta ghép xuống giải 6 là con 9 này ở đây chúng ta có 3 này chúng ta có 3 bóng 8 anh em nhé <coughs> con 9 này ghép lên con 3 và con 8 cho mình thì chúng ta có dàn đề 4 số ghép lần lượt chúng ta có 939 này và 989 để chúng ta chơi ngày 29 tháng 4 ngày 29 tháng 4 của chúng ta đề về 39 thì chúng ta tiếp tục ăn được con 39 này trong cái dàn 4 số tiếp tục cái đường cầu này ở đây thì chúng ta có 4 bóng 9 này thì chúng ta có 141 và 191 để chúng ta chơi cho ngày 30 tháng 4 này ngày 30 tháng 4 của chúng ta để về 19 thì chúng ta đã ăn được con 19 này trong cái dàn 4 số tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có 8 bóng 3 này <clears throat> ghép lần lượt của chúng ta thì có 030 này 080 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai anh em nhé đây là dàn đề 4 số của chúng ta về một cái bộ đề nữa thì anh em để ý luôn đây này bộ đề của chúng ta chạy từ ngày thứ sáu này giải 6 và giải 5 này hai con đầu tiên bộ số thứ ba và bộ số thứ sáu ở giải 5 giải 6 này hai con này chúng ta ghép vào thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 34 ba này ba chín ba này tám bốn tám và tám chín tám Để chơi cho ngày 29 tháng 4 này Ngày 29 tháng 4 của chúng ta đề về 39 thì chúng ta đã ăn được con đề 39 này Trong bộ đề 34 Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 19 này Để chúng ta chơi 191 này một bốn một sáu chín sáu và sáu bốn sáu <coughs> để chúng ta chơi cho ngày 30 tháng 4 ngày 30 tháng 4 của chúng ta đề về 19 thì chúng ta đã ăn được con 19 này trong bộ đề 19 anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này ngày mai của chúng ta thì có bộ đề 01 này cái bộ đề này của chúng ta thì mình theo mấy ngày hôm nay rồi thì ngày mai nếu nó có ra hay không thì mọi người để tham khảo thêm bộ đề 01 010 này 060 này 515 này 565 <clears throat> để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé đây là cái bộ đề của chúng ta Về đường cầu lô trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình tiếp tục đi chốt thẳng trực tiếp cho anh em nhé. Thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho anh em là bạch thủ lô là con 81 xong thủ lô của chúng ta là 68 và 86 tiếp. Về cái đường cầu đề thì mình sẽ bắt cho em là cái chạm 1 và cái chạm 6 này